clip câu cá đấy Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, của mình các bạn. mai anh em mình đi câu cá các bạn ạ. Đây ờ, mình anh em mình đang ngoài câu cá ngoài mương này. Yeah, ờ, hôm nay trời vẫn là mưa nhiều, nước lớn các bạn. Anh em mình đi câu cá về thì... khó lắm. Không biết này, hôm nay nước như này không biết anh em câu được con gì không? Này nước khá là đục không biết là Đây câu là liệu có thành cá không. đấy mình đang câu ở con mương gần nhà các bạn ngày mưa rất nhiều nước lớn Bình giờ toàn rô phi là chính giết các thứ là tuyệt chủng rồi cá ít lắm ngày xưa câu toàn cá giết ngày xưa thì mương thì lắm cá rô mới cả chê nhiều loại lắm bây giờ chủ yếu là rô phi thôi các bạn ngày nước lớn này không biết câu được con gì khác ngoài rô phi không chứ bình thường thì rô phi là nhiều các bạn đấy các là mồi mình đã làm này à, mồi câu mồi câu kiên nhẫn các bạn <laughs> đi cả sáng cả được câu ngồi <laughs> thì khi à, đi câu cái thời gian à, ngồi à, gọi là tỷ phú thời gian nên có thời gian đi câu các bạn ạ thì hôm nay câu về được con gì mình sẽ xào bạn à đây này thành quả mình câu hơi quá tí các bạn đây sau khi mình ờ, câu về làm sạch thì ờ, mang ấy đó cho vào, cho ướp xả ớt các bạn ướt cả bớt hôm nay mình sẽ làm con ờ, cá hấp đây được vài con cá quả cá chuối một con rô phi và một con cá trôi các bạn anh hôm nay câu không được nhiều lắm này nhưng mà lần này thôi là cũng đủ anh em ngồi lai dài chứ các bạn này các bạn nhìn xem này một tối út ta đùng này hành xả các các kiểu luôn nay mình đã làm nó là siêu cay các bạn ớt ớt đây ớt ớt mình bỏ một túi ớt tí mình uh, đấy hành xả kia đây chỗ này là mình cho khoảng à, hai cái quả ớt rồi bạn bốc tất là... hành xả để cho vào ướp à, cá cho thơm ạ cho nó thơm đấy đầy uh, mình cho đầy đủ các cá bạn mấy con cá quả này hơi nhỏ này may câu gặp bản nữa thơm ngon mấy con nhỡ nhỡ đây cá quả con thôi các bạn hay gọi cá chuối bên trong nam à. thì các bạn nó gọi là cá lóc đấy cá lóc hấp cá này là món cá hấp lu là mình ờ, cho để lu hấp các bạn <laughs> con đấy thì <laughs> cứ nhét vào thôi gọi nhìn mấy con cá rồi ngon phết rồi đấy ờ, ba bốn con chuối với con bé em ít to ăn nhiều một con cá to à, một con à, rô phi nhà này à, cho hấp này, chỉ cho thơm lưng thì được mắc mắc xả ớt ăn tẹt bô ấy món cá hấp siêu cay các bạn này cả một, một đàn cá ừ. <laughs> này đúng còn một tỏ ấy chứ nhìn <laughs> một tỏ luôn mà vâng, anh này buồn như nào cá tổ luôn à. các bạn đầu đàn cho nồi đi câu ở cá thập cẩm đấy cho đây bia đây là cái nồi các bạn ạ các bạn biết nồi gì không đây là cái lu các bạn để mình cho, cho bia vào uh, lót bát ở dưới khỏi kê các bạn <laughs> cá bia chưa cá say bia rồi gọi là mình đã phải hy hy sinh ờ, một cái đĩa rất đẹp để cho nó vừa cái lu này các bạn anh tập cá vào trong được các bạn cho ít vào đây mà bê à, bắt đầu uh, anh cho cá vào để hấp thôi Đó, bê, bê, bê. nó là hơi là chật thấp thôi đây chúng ta sẽ bê vào cho vào lu hấp các bạn Đấy. Đây, cho vào cái nồi cho cho đấy lu vào cho đấy vào giữa Quay, cho vào giữa dựng ở đây cho đấy vào giữa nghiêng nghiêng nó lên nghiêng nó lên con cá lên ấy. nghiêng nó lên để cá chín ờ. cho đấy để cho vào giữa sắp xếp cá đấy vào giữa nhìn trong lu hơi tối các bạn ạ nhưng mà hơi khó nhìn một chút thôi để hấp món uh, à, cá hấp lu bình thường là các bạn uh, hay ăn uh, vịt gà vịt quay lu đúng không phải là món cá hấp lu ạ lu hay gọi là cái chum được chum hay cái vại hấp được vì mỗi người uh, gọi bạn mỗi nơi để gọn còi mình đã cho vào trong cái lu này à, đậy vùng và hấp được bạn như một con bia này không biết có đủ chín được con cá này không như đang uh, mình hấp cá mình đang đun uh, hấp rồi bạn đang hấp được cái, cái cái chum này. cái chum cái lu này to phết rồi các bạn đây là ờ, cái trong cá là trong cái lò ngày, luyện đơn ngày xưa là có cái, cái, cái lò luyện đơn luyện đan đấy bây giờ Đó, linh đơn. cá mình luyện là luyện cá các bạn đây bạn xem cái chùm này à, cháy à? cậu cậu cô bạn à, đang ừ, bao lâu cái chín đây các bạn đang đun đây các bạn đoán thử xem <laughs> trong cái lu ấy nó sẽ <laughs> bao lâu chín nghĩ nó có nhưng vẫn sống à như như tôn vẫn sống à cá thế là ừ. nhiều xương rồi cá chưa chưa được đâu cá này là thành tinh rồi khó nhiều lắm nó ăn ăn ờ, bao nhiêu linh đơn với kìa ăn thêm một mâm linh đơn cá hồ rồi luyện đơn này à các bạn chờ đợi 7749 ngày nhá đây 72 ngày này các bạn này hừng mở trước xem thế nào uhm. có mùi các bạn ạ. thôi đến quay lô sôi rồi hmm. đấy chống nước nước. sôi à mẹ vào sụp cho tí rồi thôi cho cái già rổ rau rồi bánh ngang nếu anh còn dọc đây cá đây các bạn đó ờ, đây chín rồi các bạn chín chín chín hơn rồi các bạn rất là ngon đấy ở đây ui đấy mẹ mày sao trên nào chỉ hết Thế, hết xin rồi đây xin mời tất cả các bạn nhé đây là món à, cá hấp lu đấy các bạn cá hấp lu rất là ngon luyện bảy bảy bốn chín ngày đấy các bạn là thằng bạn bảo luyện bảy bảy à, tại chín chín tám mốt ngày cơ phải bốn chín ngày nữa mời mọi người nhé <laughs> Mày thử thế nào? Đây mọi người ừ. nhìn ừ. này, quá. Mọi người nhìn cá sụp siêu to khổng lồ <laughs> <laughs> khổng <laughs> 가초이기도 cá 가서 ừ. rồi đây mà mọi người à, hình thức của mình như mình đã cuốn ừ, gói nem các bạn ạ mình, mình đang cuộn đây mời các bạn à, thưởng thức à, cùng em mình nào <laughs> đây rồi mình đang làm uh, cuộn gói mà ạ mình ơi ờ, đang cuộn à, với mắm muối các bạn Đấy, cá này bạn nhìn cá này cá mắm còn mút cả tay cơ để <laughs> chịu ông luôn rồi đây đây ờ, cá hấp rất là ngon các bạn món uh, cá hấp ờ, cá hấp bia cá hấp lu hấp lu bia mời cực ngon luôn các bạn đây mời mọi người thưởng thức nhé đây hôm nay ờ, anh em mình ờ, lúc làm có mấy người các bạn đây con cá các bạn coi này to chưa các bạn to chưa chín đều luôn các bạn rất thơm rất ngon đấy ạ bởi vì các bạn nhìn cá hấp thì thường màu nó sẽ không được liên màu đấy nên nhìn, thấy thịt nó trắng thôi chứ bình thường thì nó khó rất là kỳ các bạn để các bạn à, mời các bạn ăn cùng anh em mình nhé các bạn à, thấy con cá này có ngon không ạ ngày hôm nay con cá này hơi hơi nhỏ các bạn Nhà mình bọn đem hấp lu chứ cần uh, nếu cá to thì nó sẽ khác các bạn tại vì anh em mình hôm nay là sản phẩm đi câu mà cầu ngày ngày mưa bạn được như này là cũng quá là tốt rồi bạn này một con uh, chuối đây các bạn long à, nó còn không thèm cuốn gì nữa nghỉ bụng ăn thẳng luôn ăn rất là sướng rất là ngon tuyệt vời luôn các bạn rất là ngon đấy đây mời mọi người ăn cùng anh em mình nhé đây cả đây mình ấy mình rất là thích ăn cuộn cuộn à, ăn này à, vừa ngon à, hơn là chấm vừa rất là no nó mới dễ ừ, cực là dễ luôn rất là ngon đây nhiều khi là nghĩ anh vẫn còn thèm thôi mà đây các bạn cùng coi mời uh, mọi người ăn cùng mình nhé đây mời này mình bắt mình ăn thịt coi này miếng thịt trắng cá trắng như vậy, rất là ngon đấy trắng rất là thơm đây mời mọi người mọi người nướng rồi rất là ngon đấy hôm nay nghe mình làm món nướng cơ nhưng mà ấy trời mưa các bạn thế là thôi mình quyết định làm món cá hấp lu các con cá hấp, à, con cá hấp lu rất là thơm ngon cực kỳ luôn đây các bạn coi mấy thánh đang chém chém gió chém gió các kiểu luôn và không uh, không chịu ăn chỉ ngồi xem gió còn cái thánh ờ, thánh ăn thì mình như <laughs> là uh, quay chút thôi bảo quay nhiều quá thì nó ấy đây kia đấy mày ăn ít ăn cái lượng ăn cả ngon không ừ. ăn được nhìn uh, ấy bạn kìa ăn rất là ngon đấy ừ. bạn coi là cá rất là ngon đấy nhìn các bạn ăn thì rất là về thành thành tuấn thành tuấn tuấn hay là tốc ấy mình hay đùa gọi là tốc còn kia là ông tiểu ông tiểu ấy, ờ, ông ăn ông ăn ông ngồi ông chém gió từ đầu, từ đầu giờ mời mãi không chịu xuống ờ, xuống bảo ăn thì xuống ngồi chém gió đây mọi người coi mua cân cân à, xin à, mọi người thế nào rất là ngon các bạn ờ, sau khi anh em mình uh, ăn chán thì thằng bạn mang ít mực các bạn ạ mực thì nó phải mang bia mình ăn thì ăn cá được các bạn ăn, ăn hết cái đống cá này tủ no lắm rồi các bạn Ờ, ngon lắm đấy. Đấy 800 đấy, ờ, nửa cân năm nặng. Con to bàn tay này 800 nửa cân. Gì? Bờ. Triệu 6 năm nặng à triệu 6 cân. 800 một cân loại có đùng rồi đi năm nào đi miếng Đấy, mọi người xem video hôm nay của anh em mình thế nào ờ, thế hay hãy cho cái món cá hấp ru của mình ờ, một like một tim nhé à, uh, trẻ đăng ký kênh ủng hộ mình để theo dõi những video tiếp theo của mình làm nhé xin gặp lại hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo tạm biệt mọi người chơi liên quân hay gặp nó lắm chẳng chơi liên quân thì chẳng biết đâu chơi rồi đôi khi mẹ bẵng thì thời gian không thấy tin tức gì này có khi bị trục trặc